Ok chào cả nhà ha Thì hiện tại đây là cái chòi của mấy đứa nhỏ chơi ờ, xong là cả nhà Thì thấy ờ, nó chơi cũng mê nữa Nên hôm nay mình sẽ quyết định làm cái video là dựng nhà chòi cho mấy đứa nhỏ chơi nha cả nhà Thì hôm nay mình sẽ ờ, chặt những cái lá dừa này nè Đó, Mình sẽ lấy những cái cây ha Mình làm thành một cái chòi lá dừa cho mấy đứa nhỏ nó chơi Ngay mùa dịch này tại mùa dịch này nó cũng không đi đâu chơi Nên nó ở nhà không à sang tiền mình làm cái chòi cho nó mấy đứa chơi luôn Giờ mình bắt đầu làm thôi cả nhà các bạn ơi hiện tại mình đã làm xong cái nhà chòi cho mấy đứa nhỏ chơi nha các bạn thì đây để mình vô mình review cho các bạn xem ha đây mặt trước của nó nè thì mình mới làm à, xong cái khung thôi chủ yếu là bằng lá dừa các bạn đây mình à, đây là cái máy lát của mấy đứa nó, nó mới nãy nó che mình gỡ ra mình làm cái à, đệm để cho mấy đứa nó ngồi để chơi trò chơi trong đây thì mùa dịch có mấy đứa nó chơi với nhau thôi chứ không có nhiều các bạn đây là mấy bên hông nữa ha đây là phần trên của lá đây là mặt sau nha các bạn rồi mấy đứa nhỏ đang đợi vô chuẩn bị vô chơi nè bây giờ làm mình làm có mất khoảng 2 ờ, tiếng 2 tiếng đồng hồ mới xong được cái tròi này các bạn à. này mấy đứa nhỏ đang chơi ăn uống ngoài đây luôn ha ở ờ, ngoài ngoài giường nha các bạn rồi khang vô nhà chơi đi khang vô nhà trò chơi đi nhi vô nhà trò chơi đi không rồi đó tôi làm xong rồi đó Hả? chơi gì à làm trong trống hả trời ơi biết làm luôn hả ôi rồi vô pin nè vô đi pin đó một cái nhà tròi cho mấy đứa nhỏ chơi ăn là mùa dịch nữa mà dịch bệnh thì mấy đứa không đi đâu nên nó mấy đứa chơi ở nhà không này vui không vui không Mấy <laughs> cái chòi này à, thì được bốn chị em nó chơi <laughs> bốn chị em chơi ha đủ không anh pin bự con quá nằm cái bít luôn rồi đâu nằm xuống cái vừa không Ô, bự con quá nằm cái bít bít cái nhà chòi vô luôn hai ba ba chị em ừ. cái này chơi là chòi là hết sảy luôn ha nha cả nhà ơi như vậy là mình đã hoàn thành cái à, nhà tròi cho mấy đứa chơi trong mùa dịch nha các bạn thì à, chắc mình cũng à, xin phép dừng video đây ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video mình Nói chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha bye bye các bạn bye bye các bạn bye bye mấy đứa